Không mà nó chết Đi ra Vòng bật của đợt bị bóng đấy Anh dừng dừng dậy quá, Ủa nó không Không được rồi Để em đi em đổi Alo Đổi lên nắng tới coi đồ ấy chả Mình nó vẫn mình Alo bố là con bận bận quá con đây đây không đúng đó đúng không mà nó tưởng thiếu hạt nữa Thế thì còn con Rồi mình thấy chưa 23, 31 Quả cúp được Đủ cho đội tuyển số 5 22, 23 Vô Coi đến ngồi Coi Đến ngồi Đặt riêng rồi Đó, đứng đó Ừ Đó là góc đi rồi Hai đứa đang góc mình đi ngồi Đây, chạy rồi nắp thôi uống uống được bọc cái chưa rồi uống đi không được bật cái bật rồi không uống được này em uống chung chơi có máy Oh! Hổ đấy căng kia đi chơi đầu nhìn ngàn lúc đấy thắng hổ liệt lúc đấy liệt hơn rồi mình thu hổ thôi các bạn mình thua bóng của thằng chuẩn là đừng có trôn mình bóng ra ngoài nhưng trôn chân này Ê, mặt đó thôi rồi về thay như thế bác đánh đi về đầu sau như này anh ấy xuống là cứ đây nha trái bên đây trái bên đây cầu ờ, dưới hà lấy xe to đây anh liền thuốc một một thô chuẩn liền hạt tiền rồi tiền thôi đã được không à, hay hay quá rồi quá hay và đỡ bóng hết sức dũng cảm rồi không được rồi Đẹp đi gấp tốt gấp tốt từ cho đội tuyển số 7 2 1 này này này hai đứa đi ra cho cho trẻ con ban tổ chức chúng tôi trong cử thông báo là sau à, trận uh, Việt Nam ban tổ chức sẽ tổ chức trao giải cho hai đội tuyển nam và nữ lưu ý các đội tuyển ta cho cầu thủ ở lại để chúng ta dự uh, lễ trao giải trong à, mùa giải năm nay giải bóng chuyền nam và giải bóng chuyền nữ. Hãy quả bóng quá nặng ý tiếp tục rất tốt bốn một Văn Phong và tập bóng nặng ký của Văn Phong đã ghi điểm cho đội tuyển 7 2 1 Đấy nhá. Chiều đó đi. Ừ, có bóng rồi. Bình ờ, chiều đó ừ. hoạt động. Bình đang đứng đây này. Biết uh, chưa đó. Thứ mai mới đi làm được họ họ đây nhá. Mấy em tên mà. Giờ Bình biết là có người không? này uh, à, chúng tôi thấy rằng là nhiệt độ ở bên sân đang ngoài oh, ra ngoài tiếp quả sáu à, nhiệt độ à, của tôi cũng đang nóng dần lên và Hả? Không mình luôn à? Ờ, mình luôn tăng Bốc lúa lên Mình luôn Không được rồi Rồi, ba, sáu vẫn còn xa làm gì đánh đây luôn nhỉ bóng quá hay đây có 15 quả đánh luôn này hey. quá hay ở đây đánh có 15 quả thôi bóng ra ngoài năm xét đó bảy ba chơi đội tuyển 8783 đánh bóng không qua làm Dép này, dép này, lấy dép này em ơi Vân đi đến bốn đêm cô cô cô trà tiếp quá quá tiếp năm tám rồi đi chị em ơi đó Ngập lối Ngoài bên đi ăn đi Ngoài rồi Đi bắn đi mù Lại á coi ơi con này mù lên Ừ như vậy là Thể thao là cao thượng Chúng ta thực hiện lại thao bóng Hấp bóng Rồi Chấm con bảo thương tấn công một không xong sáu tám rồi rút tiền rồi từ bốn sáu coi đấy đời mù lên đi hai đội thi đấu rất quyết tâm có thể nói là mùa giải năm nay như vậy tinh thần thi đấu của bốn đội kể cả nam và nữ à, rất uh, xuất sắc bóng trong sân bóng trong sân điểm bảy bốn nhất hay bắt tay cờ gà rồi bóng không qua đều cho đội tuyển đóng bảy mười bảy như vậy và đập bóng quá là cái vật và tay rồi rất tốt rồi tiếp tục 11 8 Không không Quá yên Vui quá Nơi này phân không hết tiền rồi 10 11 Đây đâu đây Đây đây không ba bốn có mười mười hai mười văn xuân một rồi bảo quyền bảo quyền của ít câu lại là văn thông được và bật bóng quá là cực phỉ phun á cứ đập phun đánh đầu được cứ đập ăn được đánh rồi hay quá hút hút hút mất đi hai đều rất quyết tâm Nếu tôi nói rằng là rất quyết tâm và quá quyết tâm Rồi Rồi, hết vừa đang đã hủy Bóng tiếp tục Quá quyết tâm Bánh mẹ ôm hai cái tê đi 13, 12 mười bốn mười hai đánh đánh ra ngoài đường mười lăm mười bốn lôi một nhớ trong trong trên thôi kết cho con con sóng này nước nào này kịch loại rồi là ngưng tình biên chắc hay hơn thì đúng thôi Đánh bóng không ra, điều phòng của nào quá, tháng nhà đó đủ đó nhớ trong kia đủ á trong thế quân cho rồi mấy quân rồi giờ tụi nó đến đây nó đeo đeo mua quân lên đây này chín cái này thì mua quân lên này bà nó nói á mình đánh nhanh được rồi đánh mà hai chân này hai chân dưới rồi đó bóng thấp phải đánh nhanh tay

mình thằng thứ tư bắt một cái mới được này đã coi là như là cơ đúng mình mình đánh hay nhưng mình đâu đây đây là chung kết bán kết ờ, linh ơi chung kết chung kết chung là ô thủ chắc hơn của mình hay lắm công thoát hơn công thoát hơn rồi chán này đi sát rồi chụp ngoài chạy trong chụp quá bất ngờ vì mua thắng bây giờ bốc sang rồi quá bất ngờ là đánh bóng không qua 12 10 Thắng thì thắng là thôi luôn đi Thắng thôi luôn 3 bỏ đi rồi coi bỏ đi rồi đấy thì bỏ lại bỏ này sai ha còn thủ cốc này còn bỏ đi rồi đấy bỏ đi cũng thì bay đánh trắng trắng được mùa mùa đấy kiểu là quân đi toàn bốn năm việt nam đổ cả nên trận đấu nó đầu tí bài bản hơn làm thịt ra trong thứ ba giờ thứ ba năm à anh đi về đừng đánh thứ năm rồi nhọc thêm chắc cô là nhọc chắc đó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 chạy bộ đấy cũng liệt cái khoai đấy cũng liệt nhớ như bảo là nếu có đóng gạch sớm nó xuống để chơi ô tải vừa mai thì được hơn nào Bên sát lưới còn bật lên Tất cả Bắt bóng không bao lưới Sắp cao 13, 17 Còn một đấy gì đấy nữa Đây là... là... Không Không được hai đội vô chung kết cũng xứng đáng đấy lăn bóng đi chung kết xứng quả đập lôi chứ thật là trực tiếp họp vui họp vui rồi phát không ngờ hôm qua là phát không ngờ không đi vụ đánh vụ đánh cái dài này thì đánh cái nhưng cái biết nhiều điểm yếu rằng nó rung cái đúng không Bòi bỏ rồi bỏ rồi đánh biết biết biết biết biết biết quả tốt

quá quyết tâm mình đi theo sát nhau quá rồi Nhiệm đi Phải bao em đi này Con nhà mà mệt Nhà đoạn mà cứ mệt mà Quýt mình cũng thấy nó ráng mười một giờ hai mươi phút rồi bây giờ thì là một triệu đấy. Dẹp thần ơi. Dẹp thần ơi, cô ta nhảy thần ơi. Chiều tay đi rồi. Đánh thẳng tay quá quá thẳng tay quá chắn tốt thì chắn kín này nếu chặn là tí nếu chưa chắn mẹ rồi mất rồi mất rồi mất rồi cho là chó rồi đây chó nè tuần đây mất được không ấy đây ta cần bóng quá nhanh và quá quá càng thua tinh thần thi đấu của các cầu thủ càng xuất sắc hơn ở rất tốt cầu anh ra đi mình cũng cảm ơn cố lên cố lên kiếm chân nó đơn giản không đầu chấm dễ hơn Tân Linh coi lên, đừng cao thủ đâu Xuống không nhìn có ngày hùng phá Chuyển ngoại lên, nó vẫn chuyển ngoại lên, chắn hẳn cháu rồi Chắn tốt Tân Linh nó tốt lên, không thì tôi cao thủ thủ gì Ai đâu nói đâu, anh chị đang nói đây anh cay của anh con anh cay của anh con mày vừa chất sắc mà vừa đi đánh thua mì à con đi về đi đi về đi máy nhà đi hoàn bên bên hoàn bên phải luôn này đúng không anh chấm nhận không thể chấm nhận rồi nhanh tay đi này hai mươi chín thì không thể chấm nhận rồi hơn thôi mà đang thua đâu là cái này thua rồi chứ mà còn lúc là cái đều nhưng mà nhìn còn muốn thua đều còn chén chén cửa đây rồi lên 19 ờ, lên 19 16 mà chỉ là gai 39 cánh bàn kia được sống ở dưới là quên viên chấp được rồi đó nó lên được hai cầu này cầu nữa không lên được cánh cho phóng lên này phải không thế rồi thử tay đây mình đây tốt đập được quá thì đập cũng sáu triệu chủ tốt thì tôi vẫn đập ngày vẫn đập nhẹ đập nhẹ chưa hết con nữa anh không được còn mua mà liền liệt viên mặt còn đi ăn này mắt ra là rồi đó mẫu cười bị chậm lắm rồi 30 30 đến nữa